Nước ơi tiếng nước tôi sinh từ lúc nằm nôi thoát ngàn năm thành tiếng lòng tôi nước ơi tôi yêu tiếng ngang trời những câu hò giận hơn không nguôi nhớ nhung hoài mảnh tình xa xôi vững tin vào mộng đẹp ngày mai một yêu câu hát chuyện kiều lặng lỡ như tiếng sao diều diều làm ta miệng xinh ăn nói mặn mà mà có duyên tôi yêu đất nước tôi nằm phơi phới bên bờ biển xanh ruộng đồng vun sóng ra thái bình người người hương hát câu no lành đất nước tôi lấy trường sơn ẩn bóng hoàng hôn đất miền đây chờ gió mùa lên đất nơi đất nước tôi cõi rừng cao miền bắc lửa thiêng lúa miền tây chờ gió mùa lên lỗi ơi tôi yêu những sông trường biết ai tình ở dòng sông hương sống no lành nhờ dòng cửu long máu sông hồng đỏ vì chờ mong còn lối siêu lấy cánh đồng đồng Việt Nam làm sao chắc cánh chim ngàn nhìn chung Nam Bắc sương gió bên bờ ruộng sâu vài ngàn năm đứng trên đất nghèo mình đồng ra sắt không phải màu tấm áo nâu những mẹ quê chỉ biết cần lao nhưng trẻ thơ cùng với đàn trâu áo ơi rất nhiều nhau vào đến cà mau tôi yêu biết bao người lý lê trần và còn ai nữa những anh hùng của thời xa xưa những anh hùng của một ngày mới tôi hát lên mãi bài tình ca biển cả luồng xanh tươi tốt bên nhà lòng tôi đã nở như là là ờ, xin cảm ơn tất cả các bạn